Tôi sống cùng bố mẹ và anh chị em ở một khu phố đông đúc giữa Sài Gòn phồn hoa. Ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười nằm nép mình trong một ngõ hẻm với những mái nhà san sát nhau khá chật trội. Nhà tôi ở cuối con hẻm trong một khuôn viên rộng rãi, xung quanh có thêm bốn căn nhà của họ nội sống quây quần với nhau. Năm ngôi nhà chúng tôi có một cái sân chung to to, ấy là nơi tụ họp vui chơi và hóng mắt cho trẻ con và cả người lớn là nơi tôi trải qua những tháng ngày tuổi thơ đáng nhớ của mình. Từ đầu ngõ nhà tôi đi thêm mấy bước là đến chợ, tôi có chị hai lớn hơn mình 5 tuổi và bốn em nhỏ san sát tuổi nhau. Tuy tôi là con thứ nhưng cũng được coi như con lớn trong nhà, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì mẹ cũng thường sai bảo tôi làm và đi chợ là một trong những việc không thể thiếu mỗi ngày. Đặc biệt là vào những ngày giáp Tết, tôi càng đi chợ nhiều hơn ngày thường. Sau khi được nghỉ học để đón Tết, bọn trẻ con trong xóm hay tụ họp chơi đùa, tha hồ thức khuya dậy muộn, rồi rủ nhau đi xem chợ hoa, chợ trái cây. Nhưng tôi thì thường phải đi chợ mua đồ giúp mẹ. Tuy mệt nhưng tôi lại cảm thấy vui vì được tận mắt ngắm nhìn không khí Tết với hàng hóa tấp nập đủ màu sắc, được tận tay sờ vào những món hoa quả chỉ được bán trong ngày Tết chứ bình thường không có. Không như bây giờ, người ta dùng kỹ thuật tăng trưởng trồng ra được quanh năm, nên nhìn giết cũng thấy nhàm chán, không còn cảm giác hồi hộp mong chờ và thú vị nữa. Vào những ngày cận Tết, phố phường càng nhộn nhịp hơn, nhà tôi gần chợ nên cũng tưng bừng không kém. Khu phố nơi tôi sinh sống là khu dân cư Sài Gòn lâu đời nên hầu như không ai về quê ăn Tết cả. Nhà nào cũng mua nhiều chậu hoa đủ màu rực rỡ để trưng ngay trước cửa và trong nhà. Hồi ấy đâu có phổ biến xe hơi hay taxi như bây giờ, chúng tôi đi chợ hoa mua sắm chỉ toàn bằng xích lô hoặc xe ba bánh thôi. Nhà nào xịn hơn thì có xe máy 67 hoặc chiếc cúp đèn tròn. Tết là dịp các bác tài tăng tốc đạp xe ngày đêm kiếm tiền ăn Tết, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dành một chút ăn vội bát cơm hoặc chợp mắt ngay trên chiếc xe của mình. Nhưng mặt ai cũng tươi cười hớn hở và niềm nở chào hỏi lẫn nhau thật đúng nghĩa mùa xuân về chan hòa khắp nơi nơi. Hồi ấy cuối năm tiết trời lạnh lắm, chỉ muốn ngủ vùi trong chăn không muốn dậy. Nhưng đến ngày 29 Tết, nhất là ngày 30 Tết thì dẫu tôi muốn lười cũng không lười được. Mẹ gọi tôi dậy từ lúc trời mờ sáng, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ ghi danh sách những món cần mua và nhiệm vụ của tôi là đi chợ mua hết những món này. Đó là những năm tôi học lớp 4 Lớp 5 và sau này lên cấp 2 Mười mấy tuổi vẫn giữ nhịp đi chợ Tết như vậy cho cả nhà Giết rồi trở thành một chuỗi những kỷ niệm tuổi thơ ấn tượng khó quên Tôi đi bộ ra chợ lúc 5 giờ sáng Mùa xuân khí lạnh mây mù nên trời còn tối đen Cửa nhà hàng xóm vẫn còn đóng im ỉm Và dĩ nhiên trẻ con giờ này còn đang say rất nồng Vậy mà mình lại phải đi chợ giờ này ư Lạnh thấu xương thế này Tôi có chút cầu nhau Tôi mặc cái áo ấm bằng nỉ dày, trên đầu đội cái mũ vải mà vẫn thấy lạnh run. Bước đến chợ tôi mới vỡ lẽ, ồ, người đông đúc quá, từ người bán cho đến người mua thật tấp nập, người ta trong đèn trắng, đèn vàng để bán hàng từ khuya. Xe tải từ miền Tây nào chở hoa, chở quả, chở nông sản, có cả gà vịt nữa. Đang xuống hàng liền liền. Hòa mình vào dòng người ấy, Tự dưng tôi cũng quên đi cảm giác lạnh lẽo Mà thay vào đó là cảm giác thú vị biết bao nhiêu Có lúc tôi mải ngắm nhìn hàng hóa Tết mà quên mất mình phải mua những gì Món nào cũng tươi ngon roi rói Tôi chọn một bắp cải to Lá xanh tươi cứng và khệ nệ ôm về Rồi đến hàng dưa hấu Ôi, đủ quả với đủ kích thước to nhỏ, dài, ngắn khác nhau được đặt nằm lộn xộn trên những dải rơm dày chỉ những quả tuyển to ngon nhất mới được xếp ngay ngắn ở một góc đặc biệt hơn. Tôi đứng nhìn Tần Ngần không biết nên mua quả nào. Trẻ con như tôi thì thích quả nhỏ vừa tầm tay, nhưng quả nhỏ đôi khi chưa chín, lắm lúc bổ ra trong ruột còn sống và màu trắng. Tôi nhớ mẹ nói ngày đầu năm mà bổ dưa ra màu trắng hay bị úng thì không may mắn, nên mẹ dặn, con nhớ lựa dưa đỏ ngọt nhé. Rồi mẹ chỉ cách lựa quả dưa như thế nào mới ngon nhưng khi ra đến chợ, đứng trước một rừng dưa, tôi dường như quên bén lời mẹ dạy. Xăm soi tới lui, cuối cùng cũng chọn được hai quả to tròn mang về trưng bàn thờ và mâm ngũ quả, thêm vài quả nhỏ hơn để ăn ba ngày Tết. Thời ấy người ta chất phác, mua dưa rồi, trả tiền rồi, sách không hết một lần, mà phải ôm về vài lần mới hết, chợ đâu người là thế mà chẳng mất một quả dưa nào. Tuy tôi xách tòng ten cái giỏ nhựa đi chợ nhìn cho quách chứ thật ra các món phải mua to quá, bỏ giỏ không vừa, tôi toàn phải khệ nệ bê từng món về. Tôi vẫn nhớ hồi ấy mình còn nhom, bưng bê gì cũng thấy nặng quá tay, cũng may là nhà cách chợ chỉ mấy bước chân nên tôi cứ cặm cụi như kiến tha mồi về tổ ấy. Lắm lúc tôi tự nhủ, chị hai đâu rồi? Sao mẹ không bảo chị ấy đi chợ nhỉ? mà để mình đi tới đi lui thế này, mệt phờ cả người. Loay hoay một hồi trời ửng sáng hồi nào không hay, rồi nắng lên, rồi không sao mặc nổi cái áo nỉ kia nữa, toát cả mồ hôi hột, thầm nghĩ Tết chẳng lạnh chút nào. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, bởi biết mẹ vất vả đầu tắt mặt tối lo cho sáu chị em chúng tôi. Bố lại hay đi công tác xa nhà nên đỡ đần được việc gì thì tôi âm thầm làm thôi. Em trai và em gái còn nhỏ, không nỡ sai bảo chúng làm gì. Thật tình mà nói, mỗi năm đến Tết nhà tôi mới đi chợ sung túc được mấy hôm, chứ bình thường ăn uống giản tiện, chật vật khó khăn, chi phí trong nhà chủ yếu để dành đóng học phí cho sáu chị em chúng tôi. Bố tôi làm nghề lái tàu thường đi đó đây, có lúc tôi nghe bố đùa, nuôi sáu đứa con như sáu cái tàu há mồm ấy. Có lẽ chẳng đủ đâu vô đâu. Tôi hỏi mẹ, Sao mình phải đi chợ sớm thế hả mẹ? Mẹ bảo đi sớm kẻo hết đồ. Mà thật vậy, hơn 30 năm trước kinh doanh mua bán khác bây giờ lắm. Người bán cũng cần tiền nhưng không quá cần tiền. Mua bán có giờ rất hẳn hoi, bởi các cô chú ấy cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn. Hàng hóa Tết tuy nhiều là thế, nhưng rất nhanh hết, mà hết rồi là hết luôn chứ người ta không cố nhập về bán liên tục như bây giờ. Có lẽ nhà nông canh tác thật thà, một vụ có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, nào có thuốc tăng trưởng tăng trọng gì, nên hàng hóa thấy nhiều nhưng số lượng là có hạn. Không ồ ạt và tràn lan như bây giờ. Chợ đến trưa là hết sạch, đến xế chiều là vắng hoe chẳng thấy bóng người, chỉ có mấy cô chú lao công đi quét rác ở chợ thôi. Nên sáng mà không tranh thủ đi thì coi như Tết chẳng có gì để ăn, ngày ấy chẳng có siêu thị, nhà nhà cũng không có tủ lạnh chứa thức ăn như bây giờ. Sáng 30 Tết đi chợ là cho cả 3, 4 ngày Tết sau đó, thường thì mùng 6 người ta mới bắt đầu lai dai bán lại. Nên cảm giác mua nhanh kẻo hết cũng rất thú vị. Mua về rồi sắp la liệt hoa quả và rau dưới đất, nhờ nền đất mát lạnh giữ tươi được mấy hôm. Bây giờ hàng hóa nhiều, hàng Tết ở siêu thị và chợ nhìn hoa cả mắt đến 30 Tết rồi mà hàng vẫn chưa vơi là mấy nên người mua sắm cũng không còn cảm giác khẩn trương mua nhanh kẻo hết kia nữa. Sáng mùng 1, mọi người đi chúc Tết nhau thì tôi thấy chợ vẫn có người đang ngồi khắp khoải bán buôn. Họ bê cả bánh trưng bánh tét ra quầy hàng ngồi ăn. Tôi thấy thật đáng thương cho họ vì kiếm tiền mà chẳng có ngày nghỉ ngơi. Mà có lẽ họ cũng chẳng cần nghỉ ngơi bởi kiếm tiền mới là quan trọng nhất nhưng vô tình họ đã làm mất đi nét văn hóa chợ truyền thống bấy lâu, vô tình phá vỡ cái nhịp chợ Tết rộn ràng những ngày cuối năm, vô tình bước qua ranh giới giữa giao thừa và năm mới. Nhìn chợ bây giờ, không sao phân biệt đâu là ngày 30 Tết và đâu là ngày mùng 1 đầu năm nữa. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện 10 điều giúp tâm thảnh thơi như nét tươi mới của mùa xuân nhân sinh tại thế, 10 phần có tới 7, 8 phần không như ý, mệt mỏi chán trường đó là điều đôi lúc không thể tránh. Tuy nhiên ủy khuất, bi thương hay tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn thương tổn thì cũng nào có ích gì. Mệt thì nghỉ, khỏe thì làm, buồn cứ khóc, vui ta cứ cười. Vậy nên một Đời người không cần quá nhiều thứ, chỉ cần bạn sống khỏe mạnh có một gia đình, một tình yêu chân thành thì đã là quá đủ. 2. Bạn đơn giản, cuộc sống cũng giản đơn. Kỳ thực nhân sinh muôn nẻo, ít nhiều đều có trông gai, cuộc sống muôn màu, ngọt bùi cay đắng cay đó là điều khó tránh. Tuy nhiên lựa chọn giản đơn lại chính là lựa chọn nhẹ nhàng hạnh phúc nhất. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc thực sự, tự mình biết đủ ắt sẽ thấy an vui khoan dung độ lượng sẽ thấy mình to lớn. Vậy nên, việc nhấc lên được thì cũng cần buông xuống được, không nên việc gì cũng để trong tâm. 3. Cuộc sống không có lần diễn tập, mỗi phút qua đi đều là vĩnh cửu. Đời người chỉ có một chẳng có lần hai, vậy nên cần trân quý mỗi thời mỗi khắc, hiếu kính cha mẹ, yêu thương gia đình. Việc mất có thể kiếm, tiền hết có thể làm, nhưng cha mẹ không còn sẽ là điều đáng tiếc. Cha già, mẹ yếu, điều song thân cần không phải tiền bạc mà là sự yên bình của cháu con, là sự thăm hỏi sớm chiều của con cái. Tết đến rồi hãy về với cha mẹ khi còn có thể. 4. Người thành công đều vì vượt qua được áp lực. Ai nên khôn mà chưa từng dại? Ai làm người mà chẳng có lúc sai lầm, Vấp ngã khổ đau ấy chỉ là bàn đạp, thử thách là để tôi luyện thân mình mạnh mẽ mà thôi. Cuộc sống là một trường tôi luyện, cũng tựa như ngọc không mài thì không sáng. Người không vấp ngã, người chẳng thể thành công. Chúng ta muốn thành công, ắt phải qua áp lực, phải qua rèn rũa. Rèn rũa ở đây không chỉ là kỹ năng mà trên tất cả đó là nhân phẩm. Nhân phẩm đủ đầy thì kỹ năng ắt tự có. Có câu sau cơn mưa sẽ có ánh cầu vồng, vậy nên khi bạn gặp khó khăn, áp lực, hãy cứ tự tin vững bước tiến về phía trước. Bởi đây chỉ là khảo nghiệm trước khi cuộc sống ban cho bạn món quà mà thôi. Người xứng đáng ắt có phần tương xứng, kẻ chẳng đủ tầm đâu thể nhận phần hơn. 5. Việc nghĩ không ra thì đừng nghĩ, điều không có được thì không cần có nữa. Việc nghĩ nhiều mà lại chẳng thông thì chi bằng chẳng nghĩ, đau đầu khổ thân, tứ chi mệt mỏi. Thứ không phải của mình, có muốn cũng chẳng ích gì, thứ của mình thì sớm muộn cũng về mình, hãy cứ tùy kỳ tự nhiên, dục tốc bất đạt. 6. Chấp nhận chính là lựa chọn khôn ngoan, dù là chấp nhận sự xuất hiện của một người hay chấp nhận việc một người không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bạn nữa. Vạn sự trên đời đến và đi đều bởi chữ duyên, còn duyên sẽ ở, hết nợ sẽ đi, vương vẫn làm chi đôi bên sầu muộn. 7. Chọn sai rồi, dừng lại nghĩa là chọn đúng. Con người rất khó để sửa đổi chính mình và cũng không dễ để nhận thấy mình sai. Thật ra biết sai đã là tiến bộ rồi, người biết sai sửa sai chính là bậc anh hùng. Người ta chỉ cười những ai cả đời không dám đột phá bản thân chứ không cười những ai dám làm dám chịu. 8. Thời gian chính là vị thầy công bằng nhất thế gian Có những chuyện trên đời Khi xảy ra thì thấy bất công vô lý Khó thể chấp nhận Tuy nhiên nhân quả công bằng Mọi sự trả vay đều sẽ được thời gian tính toán công minh 9. Ngoài bản thân bạn ra Không ai có thể làm bạn gục ngã Cuộc sống có rất nhiều điều khiến cho bạn gục ngã Tuy nhiên điều thực sự làm bạn gục ngã lại chỉ có thể xuất phát từ trái tim bạn. Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí. Chịu thiệt thì dưỡng đức mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm.